bí mật về sự bất tử trong đạo giáo, trong bí thuật mà Lã Động Tần để lại. Đạo trong con người là nguyên thần. Người tập nếu giữ được nguyên thần thì sống ngoài âm dương, không trong tam giới. Nghĩa là trường sinh bất tử hay sao? Đây là một câu trích trong quyển Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ, nguyên là một bộ kỳ thư về công pháp. Đây có thể được gọi là kinh sách bất tử đầu tiên của người xưa. Vậy, bí mật trường sinh của bộ kỳ thư này là gì? Điều kỳ diệu ẩn chứa đằng sau nó như thế nào? Nó có thực sự giúp chúng ta trở nên bất tử? Mời các bạn cùng tâm linh cuộc sống đi sâu vào tìm hiểu về bí mật trong quyển Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ mà Lã Động Tân đã truyền lại. Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ Nhà tâm lý học Khả Trung sau khi xem quyển sách này đã cảm thấy thực sự được mở mang đầu óc. Ông gọi quyển sách này là trí tuệ phương Đông nội dung chủ yếu của nó là nhấn mạnh tính công, chủ trương hướng ánh nhìn vào bên trong cơ thể, đưa khí từ thượng đan điền xuống trung và hạ đan điền. Về mặt công lý, thay Ất Kim Hoa Tông chỉ đề xuất đại đạo lấy hư vô làm bản thể, lấy hiển hóa làm công dụng. Công pháp trong sách lấy Thái Ất làm gốc, Kim Hoa làm ngọn. Gốc ngọn nương tựa nhau, ắt sẽ trường sinh bất lão. Thái Ất là đạo, chỉ có và hư hòa hợp mới có thể đắc đạo thành tiên. Điều này vừa nghe có lẽ khá khó hiểu, nhưng có một điểm kiến thức quan trọng trong quyển sách này. Khí trong đạo giáo có hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nghĩa đầu tiên biểu thị cho không khí là năng lượng bẩm sinh ban đầu của cơ thể con người. Còn nghĩa thứ hai là tinh khí, biểu thị cho năng lượng được tồn dưỡng bên trong cơ thể con người. Đạo giáo trọng khí và cho rằng tinh khí là nguồn gốc của sinh mệnh. Không có tinh khí thì không có mạng sống, mà tinh khí giữa người và trời đất tương thông với nhau. Nếu dung hòa được tinh khí giữa trời đất, người lại với nhau, sẽ là phương thức dưỡng sinh trưởng thọ, biến hóa thành tiên. Tổng cộng 13 chương của Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ, chỉ vòn vẹn 8.000 chữ. Mỗi chương đều có sự kết nối và liên hệ với nhau mỗi lời nói đều ẩn chứa những bí mật và con đường 13 chương này đại khái được chia thành 4 phần bài. Từng câu từng chữ đều là tinh túy. 1. Thiên tâm Điều quan trọng nhất của con người là thiên tâm. Vị trí đó nằm giữa mặt trời và mặt trăng. Trong cơ thể con người, mặt trời và mặt trăng đại diện cho mắt trái và mắt phải của chúng ta. Nói như vậy, thiên tâm sẽ nằm giữa hai lông mày và ngang với nhãn cầu. Chúng ta hay gọi vị trí này là thiên nhãn và thiên tâm chính là gốc rễ của tinh thần nguyên thủy và tinh khí được hình thành từ cha mẹ. Trước khi đứa trẻ sinh ra, nguyên thần sẽ được cất giấu trong lòng trời. Thai nhi nằm trong lòng mẹ, không cần ăn uống hít thở, đó là sống nhờ nguyên khí. Đương nhiên, ở đây chúng tôi chỉ nói dựa trên những gì ghi chép lại từ quyển sách này. Kính mong mọi người có thể hiểu được. Ở thời hiện đại, thai nhi trong bụng mẹ cần những gì để có thể phát triển trong Thái Ất Kim Hoa Tông chỉ viết rằng một khi đứa trẻ được sinh ra, tình dục và cuộc sống sẽ được chia thành hai phần. Nếu không qua tụ tập, tình dục và cuộc sống sẽ không bao hòa hợp với nhau. Vì vậy, trong phần đầu của Thái Ất Kim Hoa Tông chỉ dạy mọi người cách thiền, cách luyện khí giới phương pháp tập, làm sao để khí tụ lại thiên tâm mà lộ ra. Sau đó, tu luyện khí công thành nội đan. Ý nghĩa chung của phương pháp này chính là vận động chân khí toàn thân dâng trào đến thiên tâm. 2. Làm thế nào để thực hành luyện khí? Chúng ta có thể luyện khí bằng cách thiền định. Phần thứ hai của cuốn sách này sẽ giải thích chi tiết về phương pháp và cách sử dụng thiền định. Trước hết, khi ngồi thiền không được mở mắt hoặc nhắm chặt. Tư thế ngồi phải thẳng, hai mắt hướng về đầu mũi. Ý nghĩa chung của việc này là giúp hành giả có thể trong đúng trạng thái nhắm hờ mắt Trạng thái mở mắt nhẹ là để cho ánh sáng có thể chiếu vào một cách tự nhiên. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy Đức Phật trong những bức tượng này đều cúm mắt xuống và nhắm hở. Mục đích của việc này đó là để ngăn không cho chúng ta mở mắt dễ bị mất tập trung. Và nó cũng khắc phục được nhược điểm của việc nhắm mắt là dễ gây buồn ngủ. Sau khi đã học được cách thiền, chúng ta sẽ chuyển sang học cách thở. Bạn có từng nghĩ phương pháp thở cũng là phương pháp kéo dài tuổi thọ trên thực tế, đây là một cách hiểu hoàn toàn sai lầm. Mục đích thực sự của phương pháp thở là để ổn định nhịp tim và tinh thần. Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ có một mô tả dài phương pháp thở như thế này. Cả trái tim và khối óc của một người là hai thái cực riêng, nhưng chúng đều chung một tâm trí. Điều này có nghĩa là khí mà chúng ta hô hấp trong vòng tuần hoàn được điều hòa bởi trái tim. Ví dụ, khi một chàng trai nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bộ não truyền tin làm nhịp đập trái tim của anh ấy trở nên nhanh hơn. Khi ai đó nhận được một tin buồn, tim của họ sẽ trở nên rất buồn bã, mệt mỏi. Do vậy nhịp tim đập chậm, yếu ớt. Mỗi ngày bạn sẽ có hàng vạn hơi thở khác nhau do hàng vạn ảo tưởng mang lại. Vậy làm thế nào bạn có thể bình tĩnh mà tu luyện? Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ ghi chép rằng linh hồn của con người được chia thành nguyên thần và thức thần nguyên thần nằm ở giữa lối vào thiên tâm, đại diện cho dương, còn gọi là linh hồn. Và thức thần sống trong trái tim, đại diện cho âm, còn được gọi là thể xác. Nguyên thần sống trong thiên tâm là một loại không khí sạch, từ vũ trụ bao la có cùng bản chất là nguyên bản và nguyên thủy. Thức thần ẩn trong trái tim của cơ thể con người là một dạng không khí vẩn đục. Vì vậy, những tật xấu của con người đều từ thức thần mà ra. Phương pháp thở không đơn giản là kéo dài tuổi thọ mà là giúp người rèn luyện linh hồn, tự mình phá vỡ thức thần, giữ tinh thần nguyên thủy trong thiên tâm thông qua hơi thở, ức chế thức thần trong trái tim rồi học thiền. 3. Hồi quang Các bài tập thiền và thở, bạn có thể sử dụng phương pháp hồi quang để tu luyện nội đan. Có 5 phương pháp hồi quang, đó là hồi quang thủ trung, hồi quang điều tức, hồi quang sai lệch, hồi quang chứng nghiệm và hồi quang hoạt pháp. Khi tập luyện, cần làm theo các phương pháp theo thứ tự ở trên. Tập trung đưa cơ thể vào trạng thái hạnh phúc, thăng hoa. Hãy để tất cả năng lượng trong cơ thể bạn tập trung vào thiên tâm và ngưng tụ lại thành nội đan. Khi đạt đến điểm này, bạn đã hoàn thành phần thứ ba của quyển sách. 4. Khuyến thế ca Đây là phần cuối, cũng là phần quan trọng nhất của quyển Thái ất Kim Hòa Tông Chỉ bởi nó là lời cảnh báo của Lã Động Tân đối với những người chuyên tâm vào việc học các bài cung pháp và vào chốn thiền định phải chú ý một số điểm chính. Nói về lời cảnh báo này, có một số bản thảo sau này diễn giải chưa đúng về ý nghĩa của nó. Đại khái là khi ánh sáng mặt trời mùa xuân trên nhân gian ít đi, con người sẽ rơi vào thế giới âm. Nói một cách đơn giản, Lữ Động Tân đã nhắc nhở mọi người rằng muốn tu luyện thuật trường sinh bất tử phải tập trung, đừng thiền nếu tâm trạng của bạn không tốt bởi vì khi bạn không hạnh phúc, hơi thở của bạn sẽ trở nên lạnh lẽo và ảm đạm. Trong trường hợp này, định sẽ đi. Nói về cảnh báo thứ hai, Lã Độc Tân khuyên mọi người trước khi nhập môn phải suy nghĩ xem mục đích của mình là gì. Bạn có muốn sử dụng năng lượng chân chính để kết nối với nguyên thủy trong vũ trụ. Khi nhập thiền mà không có mục đích, nó sẽ giống như cái vỏ bọc rỗng, bạn sẽ không đạt được bất cứ điều gì cả. Phần cuối cùng của thực hành trong quyển Thay ất Kim Hoa Tông Chỉ có nhắc đến danh giới. Đây là nói về quá trình và các giai đoạn từ cơ sở đến bất tử. Đầu tiên, khi một hành giả học thiền, sau khi thiền hơi thở, thực thi luật trạng thái nhập cảnh, khi tất cả bắt đầu tụ lại ở giữa lông mày và thiên tâm, một bản đồ ánh sáng tuyệt vời sẽ xuất hiện. Ban đầu, bản đồ ánh sáng có thể không đều, nhưng bằng cách thực hành chuyên sâu, bản đồ ánh sáng sẽ rộ. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy mạn đà la của riêng mình. Nếu đạt đến cấp độ này, bạn có thể hiểu những bí ẩn của bầu trời. Vào thời cổ đại chưa có kính viễn vọng, làm thế nào mà người xưa có thể quan sát vũ trụ xa xôi, các vệ tinh và vật thể? Có lẽ họ có một phương pháp du hành vũ trụ khác để có thể tiến gần hơn và quan sát những gì chúng ta không thể thấy. Một đạo sĩ Trung Hoa đã từng nói, có nhiều người có khả năng thực hành đạo giáo nhưng lại không thể hiểu. Đó là vì những bản thảo nguyên thủy đã trải qua nhiều lần sao chép, khiến ý nghĩa đã trở nên lệch lạc so với ban đầu. Mục đích của họ chỉ là để những người xem quan tâm đến tu viện của mình mà thôi. Ông biết ở Tây An có một đạo sĩ chỉ mới 26 tuổi, mới tốt nghiệp trung học, không thể giải thích được hai từ trong quyển sách này, nhưng lại đi truyền giáo. Cho dù anh ta nói rằng những gì mình đang chỉ dạy đều học từ bản gốc, nhưng xem kỹ lại quyển sách ấy đã tái bản hơn 10 lần, đốt đầu, chặt đuôi. Nếu tu luyện theo như lời người đạo sĩ 26 tuổi đó, có thể nhiều người sẽ thăng thiên mà không thể đắc đạo thành tiên được. Ngôn ngữ văn học rất đa dạng, chỉ cần thêm một chữ, người sẽ thiếu một chữ hoặc một lỗi đánh máy là chắc chắn bạn có thể thay đổi văn bản gốc và sách gốc. Trên đây chỉ là một số điều cơ bản về bí mật bất tử trong quyển Thay ất Kim Hoa Tông Chỉ của Lã động Tân sau khi xem xong video, các bạn cũng đã hiểu phần nào về tầm quan trọng của khí. Mong ước trường sinh bất tử từ thời vua Tần Thủy Hoàng tại Trung Quốc, trong tham vọng từng nhiều lần ám ảnh phải tìm được phương thuốc trường sinh bất tử. Khoa học đã nghiên cứu và phát hiện nếu sử dụng chính xác, khí công có thể giúp cơ thể sử dụng tối đa công năng của túi phổi và còn vô vàn điều kỳ diệu khác, khiến khí công được xem là một niềm hy vọng cho thuật trường sinh. Chúng ta có thể tìm hiểu về nó kỹ hơn trong văn bản gốc